vậy là ta đã xa nhau thật xa từng dòng kiếp biến tan trong anh ngọt ngào lời yêu thương bên nhau em chẳng vướng hỏi làm sao giữ khi không đi đến cuối đường ngày chia tay trong tim em buồn không giọt lệ anh đã chót rơi khi em lạnh lùng bởi vì ai anh đau bởi vì ai lời trao hết bao yêu thương xót lại chuốc say anh đau lời để đến khi em phản bội anh vẫn ngu ngơ trước thế tin rằng em lừa dối tình chẳng có câu chung thủy người ở bên anh bởi trong tim em chưa tìm được ai tốt hơn người nói chỉ yêu anh mà giờ bỗng chốc như xa lạ nhưng anh luôn mong sẽ có một ngày em nhận ra rằng trái tim anh vẫn thầm trong tim em buồn không giọt lệ anh đã chót rơi khi em lạnh lùng bởi vì anh anh đau bởi vì ai dại khờ trao yêu bao yêu thương xót lại người chót say anh bao đời anh bao lời để đến khi em phản bội anh vẫn chưa thể tin rằng em lừa dối tình chẳng có câu chung thủy người ở bên anh bởi vì trong tim em chưa tìm được ai tốt hơn người nói chỉ yêu anh mà giờ bỗng chốc như xa nhưng anh luôn mong sẽ có một ngày em nhận ra rằng trái tim